À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV thì uh, hôm nay là ngày cuối tuần thì cũng lâu rồi mình không có đi ra ngoài chơi ấy. do đợt dịch bệnh này mọi người hạn chế ra ngoài ấy. thì bữa nay uh, tù chân qua nên mình dắt nhà mình ra đầm sen chơi thì uh, dắt theo thằng cu nhà mình với lại uh, vợ mình với lại uh, gia đình một người bạn nữa thì đi đầm sen thì vô tình lại phát hiện ra một cái hồ coi rất là đẹp hồ này chắc phải tới 500 mét vuông cực kỳ rộng luôn hình elip tí nữa mình sẽ sâu toàn cảnh cho mọi người đây là cái cá trong hồ mình thấy rất là đông cá luôn thì tính mình là rất là thích coi nghe nói ở trong thủy cung nó có hồ coi nên mình cũng phải bút vé vô để coi thì à, cái cái giá vé vô cái này cũng rẻ lắm chỉ khoảng 3 30k thôi các bạn có thể vô đầu tiên là các bạn có thể ngắm cá nè cho cá ăn nè và đi sâu trong thì sẽ có thủy cung có rất nhiều loại cá trong đó thì gọi là một công đôi ba việc á thì thường nếu các bạn nhà mà có con nhỏ thì các bạn có thể đi vô đây chơi rất là vui mình thì mình lại cực kỳ thích cá coi như cách đây cũng khá lâu mình có quay clip giới thiệu cái hồ coi cái cà phê cá coi ở đường Tô Ký thì cái cái loại hình nó khác loại hình này tức là bạn có thể ngắm cá thông qua các cái à, cái ô nhỏ xong rồi nhìn qua kính còn cái này là mình nhìn trực tiếp luôn thì hồ rất là rộng và cá rất là nhiều Đấy, cá này mình phỏng chừng chắc phải tới cả ngàn con đó cực kỳ đông luôn và nó nó có vẻ nó hơi đói do cái mùa dịch này thì mấy cái trung tâm uh, du lịch rồi vui chơi thường người ta hay đóng cửa hoặc là đầm sen thì mở mà ít người lắm mình đi vô chắc có khoảng 10 gia đình cực cực kỳ ít luôn rồi các bạn đi rất là thoải mái rất là thư thái chứ không phải giống như à, cái mùa mà không có dịch nữa nó rất là đông chen chúc thì đợt này mình đi chơi đầm sen ấy mình cảm thấy rất là tự do thư thái kết hợp nhìn ngắm cá còi nữa rất nhiều cá khá là đẹp nhé đó, nhiều nhiều con thấy dáng cực kỳ đẹp luôn đó mấy con vàng rồi mấy con mà cam trắng à, cam trắng này, này nó thấy cực kỳ đẹp luôn đó. Đó, và nó nó có thể hơi đói nên là khi các bạn cho thức ăn xuống nó, nó đến nó chăn dữ không đó đó là cu nhà mình thì một bữa thức ăn này chỉ có 10.000 thôi cho từ từ cá nó đến trẻ con này thấy cá này thích này ừ. nước đây mình thấy khá là trong cái hồ thì nó cái hồ khá là rộng hồ này là nếu mà tính tại nó là hình elip á tính theo chiều rộng chứ không phải 10 mét mà chiều chiều dọc của cái hồ chắc phải 50 mét cực kỳ rộng luôn mà nó ở đầm sen người ta xử lý nước khá là tốt đấy nên là nước rất là trong nhìn cái đáy hồ nó nó nó phủ cái chống thấm màu đen đó nên nhìn con cá rất nổi bật thì mình thì mình thích nuôi cá kiểu như thế này này nhưng mà căn bản là trong thành phố là không có diện tích để nuôi cá coi được như thế này nên chỉ đi ngắm thôi gọi là ngưỡng mộ thôi chứ còn ở nhà mình mình chỉ nuôi ở bể kính thôi mà bể kính uh, có khoảng 200 300 lít nước thôi mà xử lý nước cũng rất là khó rồi đây một cái hồ rộng ừ, tính là phải 500 khối như thế này thì thì xử lý nước chắc không phải là kinh khủng thế nào ừ. thì mình cũng chưa chưa biết là nó xử lý nước như thế nào nhưng mà thấy khá là tốt đó ừ. cá đây thì ờ, mình không thấy cá sai bự sai chắc chỉ tầm khoảng 40 ờ, thôi cao cao nhất nhưng phải 40 thôi cá nhỏ nhỏ này chắc là cái hồ này chắc cũng mới xây thôi nhưng lâu thì sẽ Ờ, với cái hồ rộng như này sẽ có những con cá rất là bự tại vì thực ra cá coi ờ, nó phát triển kích thước đạt đến tối đa cũng khá là nhanh chỉ khoảng ờ, trong vòng bốn năm đầu là nó đã có kích thước ừ, khá là bự rồi có thể 80 rồi đó, nên là cái này chắc là mới mới thẻ thôi nhưng mà đầm sen mình thấy lựa cá khá là tốt cái này chắc là đa số là coi việt nhưng mà khá là đẹp các bạn nhìn kỹ màu sắc nó khá là đẹp luôn nên là mình cũng đi mấy vựa cá mình cũng lựa nhưng mình mình thấy là toàn là cá tạp không chứ không có cá màu sắc đẹp như này cũng khó khó tìm nuôi khối lượng rất lớn thấy nó, nó nghe mùi thức ăn nó bơi từ đầu bên kia bơi lại đó đây thằng cu nhà mình nó nó cho hết một bịch này nó lại đòi mua nữa thêm bịch nữa thì cuối tuần rảnh mà nó cho khi nào nó chán thì thôi mình mình cũng tiện cơ hội mình ngắm nó nữa đó mà thấy hồ rộng không hồ hình elip cực kỳ rộng đó, nó dài từ đầu này đến đầu kia phải 50 mét à, thì clip review mình chắc tới đây thôi thì các bạn à, nếu mà thích thì có thể à, cùng gia đình đến đây ngắm cá thì mùa dịch mà vừa đi vừa ủng hộ đầm sen luôn à. thì cái chỗ này là cái khu à, thủy cung nhé các bạn thì cung thì vừa vô là bạn sẽ gặp liền cái hồ cá này thì à, nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe share cho kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều à, phần còn lại các bạn ngâm cá nhé à.